Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình à, Thì cái video này mình sẽ à, chia sẻ về cái à, hành trình cũng như là cái quá trình cũng như là à, những cái khó khăn và những cái điều cần lưu ý khi mà các bạn thực hiện à, xóa xăm chân mày bằng laser ha à, Thì ờ, à, hiện tại theo mình được biết thì sẽ có hai hình thức để mình xóa xăm chân mày đó là những thứ nhất đó là xóa xăm chân mày bằng tia laser các bạn đó là người ta sẽ bắn cái tia laser lên cái chân mày của bạn để cho cái cái màu mực nó sẽ bay đi ha và cái hình thức thứ hai đó là xóa xăm chân mày bằng dung dịch tức là người ta sẽ thoa một cái kem dung dịch xóa xăm lên cái chân mày à, thì cái à, hình thức mà phổ biến nhất hiện nay cũng như là người ta đang áp dụng á, à, đó là xóa xăm chân mày bằng laser à, chính vì vậy mà mình à, à đã quyết định là mình sẽ xóa xăm chân mày bằng laser thì à, cái quá trình nó sẽ như thế nào thì mình xin được phép chia sẻ cho các bạn trong cái video này thì mời các bạn cùng xem nha rồi đừng sườn tay vô đang chạy máu vậy chù bây giờ rồi bây giờ là mình đi về à, đi ngang cầu bình lợi nè các bạn với kênh youtube của mình nha thì à, đó bây giờ là hồi nãy là mình mới đi từ thành phố về là mình mới xóa xăm chân mày bằng laser xong ha thì à, đây là cái cách mà bảo vệ trên cái đường đi về ha từ Hồ Chí Minh đi về Bình Dương và mình chạy bằng xe máy cho nên là phải làm như thế này để cho bụi đừng có vào thì bây giờ mình sẽ tháo ra đó. Ờ, lấy một cái khẩu trang wow uhm. ok và bây giờ mình sẽ vệ sinh ha tại vì do mình máu à, loãng các bạn cho nên là uh, nó chảy máu rất là nhiều ok và bây giờ gồm có là nước muối nước muối sinh lý nước muối sinh lý à xong rồi bông ờ, cái gì đó bông tẩy trang hoặc là bông gòn ờ, cái lần này hơi bị nhiều á cho nên bây giờ mình sẽ tháo ra nha con nghĩ là nó sẽ bóng nhiều như vậy luôn các bạn thì lúc sáng á lúc sáng trước khi mình đi á khi mình đi ờ, làm á thì mình ờ, mua cái ờ, thuốc giảm đau rồi cái thuốc sưng á để cho đừng có bị viêm bị nhiễm trùng á đó. mình đã uống trước khi làm cái này rồi tức là bắt đầu làm là mình đã uống thuốc rồi xíu nữa mình ăn cơm mình sẽ uống uh, máu máu mình rất là loãng các bạn đó 음. nó vẫn còn chảy máu các bạn à. đây và cái này á cái này à, theo người ta nói các bạn thì à, theo cái người mà làm laser cho mình á thì cái chị này nói là y như là tùy người thì nó sẽ không có chảy máu nhiều như mình đó các bạn tại vì mình là máu loãng máu loãng ha ừ và người ta sẽ bắn laser người ta sẽ bắn laser là bắn laser xong rồi cái um, mình phải vệ sinh trước ra cái bông tẩy trang à, tức là tùy theo cơ địa nhưng mà lo do mình nó loãng các nó loãng quá cho nên là nó sẽ như thế này đây đó bắn laser là nó sẽ là một cái mài nó là một cái mài ở lớp ngoài các bạn em như là sẽ làm nó sẽ làm bị đau á nó sẽ làm bị đau ở lớp ngoài rồi sau đó thì Ồ, đau quá chùa cái xung quanh trước rồi tại vì đi nãy giờ bụi á à, đây sẽ là một cái lớp mài ở bên ngoài ha y ở bên ngoài da đó nhưng mà dạng là cơ địa của mình nó bị loãng khá là loãng cho nên là đụng tới là nó sẽ chảy máu liền luôn đó. và cái lần này là mình làm là lần hai các bạn cái lần thứ hai cái lần thứ hai cho nên là lần đầu lần thứ hai cách lần đầu là một tháng tức là một tháng trước mình đã làm xong bây giờ nó kéo cho non ra đó bây giờ làm lần thứ hai thì cái nguy cơ nó chảy máu sẽ rất là cao tại vì cái da non các bạn mà nó sẽ chảy máu nhiều hơn cái lần trước cái lần trước là khi mình về tới nhà là đã nó đã không chảy máu nữa rồi nhưng mà bây giờ mình về tới nhà sau một tiếng ngồi nó vẫn còn nó còn chảy máu đó thì thêm nói đó là theo cơ địa của mỗi người đó những cái người bình thường thì người ta sẽ rướn máu một ít thôi sau đó thì người ta sẽ hết còn mình là dạng là loạn máu cho nên là nó sẽ chảy máu rất là nhiều cho mình phải cầm máu đó à, thì người ta sẽ làm một cái lớp mài ha tức là một vết thương á khi mà cái vết thương đó nó lành nó sẽ tóc cái nó sẽ bong cái mài ở bên ngoài ra và nó sẽ uh, kéo da non ở bên trong khi mà các bạn xăm phun cũng như vậy luôn nó nó sẽ bị làm tổn thương cái da và sau đó nó sẽ làm cái mài và nó sẽ nó sẽ um, lột cái mài bên ngoài ra ha thì ờ, khi mà các bạn phun xăm lột cái cái mài ra ở ngoài ra thì nó sẽ cũng kéo da non và đồng thời cái mực nó sẽ thấm nó thấm vô cái da thì nó khi mà các bạn mở cái ờ, tróc cái mài ra cái mài nó sẽ cũng có một cái mực ở bên ngoài cho nên là à, khi mà các bạn à, gỡ cái này ra thì nó sẽ có một cái lớp mực ở trong á mực ở ở, ở trên, trên mày á nó sẽ lọt hơn so với cái à, thời gian mình mới làm á thời gian mình à, chưa có tróc đó và tại vì mình vệ sinh ở bên ngoài trước hồi nãy giờ đi bụi nè cái cái này biết sao các bạn người ta kỵ nước kỵ nước y là không có tiếp xúc với nước ở vết thương tại vì nó sẽ uh, dễ bị nhiễm trùng á cho nên là mình sẽ tao đâu có đâu có rửa mặt đâu chỉ dám uh, đó bây giờ mình chỉ dám uh, vệ sinh xung quanh cái khu vực đó trước cho nó sạch sau đó mình sẽ vệ sinh vô cái vết thương đó tại nãy giờ đi rất là khá là bụi mà bên gòn cũng dơ hèn luôn á đó. đó cho nên mình sẽ vệ sinh ra ngoài trước à, bắn laser các bạn trước khi bắn người ta sẽ à, bôi kem bôi kem um, kem gì ta bôi kem ủ tê các bạn để cho nó tê khi mà các bạn bắn nó không bị đau á hồi nãy mình ủ tê uh, 30 phút đó thì mình sẽ để cái hình cho để đi cái mình chụp cái hình đó mình sẽ để các bạn xem tại vì à, khi người ta bắn laser người ta không có cho quay video cho nên là à, mình không có quay video lại cho các bạn đó các bạn thấy cái mắt mình nó sưng lên rồi đó ha ừ. xong rồi à, mình chỉ chụp hình à, cái ủ ủ tê thôi ừ. sau khi ủ là người đó là bắn bắn là bắn nắng mà bắn là mình sẽ nghe nó khét cái da với lại cái lông nó, nó cháy đó, nó sẽ bị khét đó và mới lần đầu tiên mình bắn mình cũng rất là hoang mang các bạn tại vì khi mình bắn xong mấy bữa sau mình thấy chân mày của mình nó bị trắng hết y nữa bị cháy nó bị cháy ra mài luôn tại vì ờ, cái đó là còn cái tia nó gây tổn thương đó các bạn xong nó bị cháy lông mày nó bị cháy lông mày luôn xong rồi cái ờ, mình hoang mang quá mình nói mình, mình nhắn cho cái chị ờ, ở, ở cái bên làm á làm cho mày á ủa sao chị tư vấn em là nó không có bị cháy không bị gì hết mà cái chị đó nói là yên tâm đi lông màu nó lông mày nó sẽ mọc ra và thật các bạn lông mày à, à, khi mà vết thương nó lành á nó tróc da rồi đó thì nó sẽ mọc mọc cái lông mày ra thì à, cái cái vết thương của mình nó sẽ kéo da non và nó sẽ lành lại nó thành cái da non cho nên là khi đó là một cái vết thương cho nên là mình phải kỹ lưỡng khi mà mình chăm sóc cũng như ăn uống tại vì cái này nó không có cho đụng nước cho nên là mình chỉ à, vệ sinh với lại nước muối sinh lý thôi đó mình chặn luôn ông và mình vệ sinh cái vết thương cho nó không có bị nhiễm trùng và cái đồng thời mà mình bị chảy máu bị đau sưng nhiều như này á, là mình phải uống thuốc cho các bạn thì nó sẽ mới mới không có bị bị nhiễm trùng đó thuốc này khi mà mình tới nhà thuốc á mình nói như này nè đó để làm làm tim mày bắn nó bị chảy máu sưng nó đau thì đó người ta sẽ bán thuốc cho mình đó thì mình mua hai ngày các bạn mua hai ngày thì còn đối với thức ăn á thức ăn thì uh, khi mà vết thương thì các bạn phải cử cử những cái thức ăn nó bị uh, nó bị sẫm màu vết thương nó bị lòi thịt đó khi mà nó chưa kéo cho non mà các bạn ăn những thức ăn đó thức ăn đó như là uh, tôm cá hải sản rau muống uh, đó những cái đó rồi những cái mà nó bị sậm màu như là cà phê rồi đó không được không được sử dụng khi mà khi nào mà các bạn vết thương nó lành nó kéo da non nó bị tróc nó tróc cái cái vết thương ở bên ngoài ra rồi đó thì các bạn à, nhưng mà tốt nhất các bạn nên cử hai tuần tại vì vết thương này nó sẽ lành sau một tuần nó sẽ lành nhưng mà bắt đầu nó sẽ hình thành những da non cho nên là các bạn cử những thức ăn đó tốt nhất là hai tuần ha đó tốt nhất là hai tuần ok bây giờ là mình lau xong cái mặt của mình rồi đó bây giờ mình sẽ lau vết thương bây giờ không biết làm sao cho nó cầm nữa nè sẽ lấy cái bông tẩy trang bông tẩy trang này nó không có được uh, tốt các bạn cho nên khi mình mình uh, mình mình lau lên á xong rồi nó bị nó nó bị tróc nó bị bông ờ, nó bị uh, sừ sừ cái cái cái bông ra ngoài đó còn những cái loại mà tốt các bạn các bạn lau nó phải không không có bị sừ ha đó là phải cử và cái điều nữa đó là đây sau ờ, tức là bữa nay mình làm ngày mai hoặc là ngày mốt mình sẽ xích cái này lên đó là cái này là the matic the matic ờ, để mà nó liền sẹo các bạn cái đây là của mỹ à, các bạn mua loại của mỹ ha cái tiếp nhỏ xíu vậy mà mình mua hình nhiều bữa là hai trăm mấy hai trăm mười ngàn hay bao nhiêu á mình mua ở nhà thuốc lớn luôn các bạn ờ em không biết sao nó cầm máu được đây nữa đối với những vết thương mà nó như thế này nó không cầm máu các bạn thì theo kinh nghiệm của mình thì các bạn không nên chùi mạnh qua vậy mình chỉ được chậm chậm thôi chậm chậm chậm như thế này nè nó thì nó mới nó mới nó mới mới cầm máu còn các bạn cứ lau lau như này như là vết thương nó sẽ bị tác động nhiều rồi nó sẽ không cầm máu cái máu cứ chảy ra hoài vậy luôn á đó. thì khi bắn nó sẽ bị đỏ lên như vậy các bạn đó rồi đây là nó sẽ nó thành cái mài á nếu nó sẽ thành một cái mài rồi vệ sinh hình cứ vệ sinh uh, thường xuyên ha bằng nước muối sinh lý lại cái tay các bạn cái tay mình cũng như là khi mình vệ sinh đáng lẽ mình phải có cái à, băng tay tại vì khi cái tay á, mình rửa nhiều khi nó sẽ mình đụng những vật dụng nó sẽ không có sạch đó rồi chùi lên nó sẽ dễ bị nhiễm trùng mất. nhưng mà ý là mình sẽ để ngoài đây mình không có đụng như cái cục đó chút rồi mình sẽ lấy một cái bông gòn bình lên luôn mình chỉ dám chùi ở mé trên mé dưới thôi không dám chùi hẳn vô đó cho nên là khi tắm rửa rồi là không có để nước không có để nước nó nhiễu vô đây ok và bây giờ mình sẽ lau một chậm khô lại chậm chậm chậm bông còn khô ha sau đó mình sẽ băng lại mình băng vào mongol mình nghĩ là băng vào mongol nó sẽ nó sẽ ấy hơn uhm. ăn uống là cử những cái món là bị à, như như mình nói lúc nãy là nó bị uh, lòi thịt á bị sẹo lòi á cái người ăn nó bị lòi thịt lên á Nó kéo cho non lên là bị lòi thịt á Cá, cua, tôm, tép gì đó nói chung hải sản Rồi rau muống, tương à, đó Nói chung là mình ăn kỹ kỹ xíu Rồi bây giờ mình sẽ băng lại đi Băng lại xíu đi Cho nó khô khô xíu rồi bắt đầu Mình tháo ra tại vì khi mà cái này mình không có được băng băng cho bít các bạn bít là nó bị ủ hơi trong đó nó sẽ bị dễ bị nhiễm trùng đó cho nên là mình sẽ băng băng ấy thôi băng tạm lại ha để làm cho nó cầm máu sau khi nó cầm máu thì mình phải lấy ra liền không có để cho nó ủ nó ủ vô trong đó mình sẽ làm ở mòn khô ha rồi mình sẽ lấy cái gạt để cho nó cho nó không còn nó nằm xuống nè sẽ băng lại đây mình có mua cái lăn luôn nãy cái chị kia băng giùm mình này để để để mình đi về á nếu mà không băng á không băng đi về cái nhà này cái nó chảy máu ra tùm lum luôn á mình xíu đi Uhm. Vị miếng giòn kia là chung là giờ nó cũng không còn đau nhiều các bạn chủ yếu là nó ok rồi cái này chắc phải 15 phút là mình sẽ tháo ra để cho nó thả hơi ra nó không có bị ủ hơi gì đó đó ok và một đống bông gòn ok và giờ mà bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi sau đó là mình sẽ ăn cơm và mình sẽ uống thuốc giảm đau vô nữa à, và mà, và mình sẽ tiếp tục ờ, review những cái ngày sau đó cho các bạn cùng xem ha tại vì cái ờ, combo của mình đó tức là mình sẽ xóa laser xóa xanh bằng laser trong vòng 3 lần mỗi lần là cách nhau một tháng tại vì ờ, khi mà nãy mình đã nói rồi các bạn um, khi mà nó có vết thương như này á là nó phải cần có thời gian để nó liền vết thương và nó kéo da non thì sau một tháng thì người ta mới làm lại được ha khoảng uh, nửa tiếng chắc chưa tới nửa tiếng gần đó thì bây giờ mình sẽ tháo ra nha đó bây giờ mình tháo ra để cho nó cho nó hả hơi á wow nó vẫn chưa uhm. bây giờ nó khô rồi các bạn cái da nó dính nè sợ nhất là cái khâu mà gỡ gì á đau lắm nó dính bông gòn vô á 还有。 thêm nước muối sinh lý vô để cho nó mềm á nó mềm lại xong rồi mình mới lấy bông gòn ra được chứ là nó dính cái bông gòn vô em đó bây giờ mình thấy nó um, nè nãy giờ con gòn ra con miếng bây giờ nó thấy nó hơi hơi rướm rướm máu rồi các bạn nhưng mà không sao sẽ chậm chậm chậm lại một lần nữa và xong nha sau đó mình sẽ để im cho nó cho nó tự đông lại nó tự lành nó tự cầm máu lại ha mình sẽ không có đụng vô nữa tại vì khi mà các bạn đụng vô càng đụng vô thì nó sẽ bị à, động cái vết thương á đó. đó ok sẽ để cho nó khô rồi sau khoảng uh, chắc khoảng 2 tiếng hoặc là một tiếng là mình sẽ rửa nước muối lại một lần nữa ha à, thì uh, hôm nay là ngày thứ hai mà mình đã làm laser cái chân mày ha đó là ngày thứ hai bây giờ là thấy con mắt mình nó đã bị sưng lên đó nó bị sưng lên nè đó mặc dù là mà mình sáng mới uống thuốc nha sáng mới uống thuốc để cho nó đỡ sưng á đỡ sưng với đỡ nhiễm trùng á đó. đó thì uh, bây giờ mình sẽ vệ sinh tức là sau mỗi sau mỗi hai tiếng ngồi thì các bạn nên vệ sinh ha thì nó sẽ tốt hơn thì lúc sáng mình đã vệ sinh rồi thì uh, bây giờ mình lại vệ sinh thêm lần nữa tức là lâu quá lâu cái chân mày với lại nước của sinh lý nè đó. cái ngày thứ hai thì nó khá là còn sưng hết các bạn đó, bây giờ mình sẽ cái chân tịnh vô là vẫn còn nghe rác đó đây mình sẽ ngược lại bên đây thì mình lao mình nó không cần nghe đau nhưng mà bên đây là nghe cái chỗ cái đầu này nó bị đau thì cho nó dễ lâu các bạn miếng ờ, nước muối sinh lý cũng còn khá là rác em nó bị giọt da mà nó còn sưng như thế này á nếu mà không uống thuốc là nó sẽ bị bệnh đối với mình á là không uống thuốc nó sẽ bị bầm lên bị bầm lên bập lên luôn bập con mắt lên luôn các bạn à, ok thì cái cách chăm sóc thì như vậy các bạn thì ngày hôm qua à, mình cũng gội đầu nhưng mà gội nó để không cho bị nước nó nó, nó rớt xuống cái chân mày á rồi sau đó thì mình cũng à, rửa mặt rửa mình rửa ở đây thôi mình rửa mặt bằng xà bông rửa từ con mắt trở xuống còn trên đây thì mình sẽ ờ, nhúng bông gòn với lại là, là ờ, nước muối nước muối sinh lý để mình vệ sinh ở trên trán rồi xung quanh thái dương rồi kia rồi sau đó mình sẽ vệ sinh à, lau cái chân mày ok và mình ngày mai mình sẽ ngày mai mình sẽ tiếp tục review cho các bạn cái ngày thứ ba nó sẽ như thế nào ha Thế, à, ờ, hôm nay là ngày thứ ba à, từ cái ngày mà mình à, làm cái laser ha đây là ngày thứ ba ha thì à, cái tình trạng chân mày của mình là bây giờ hiện tại nó đã đã khô lại rồi nó sẽ săn nó săn cái da lại rồi đó thì bây giờ là nó quá trình tới cái quá trình mình nó lành á thì à, bây giờ mình sáng sớm là mình sẽ vệ sinh vệ sinh trước sau đó là hôm nay à, mình sẽ bôi cái kem à, dermatic lên để cho nó liền hệ quá đó thì à, bây giờ mình sẽ vệ sinh với lại nước muối sinh lý như thường ngày ha đây là cái cách chăm sóc cũng như là vệ sinh đó mình sẽ lấy bông tẩy trang ha và muối sinh lý à, mình sẽ vệ sinh cái trán trước lại là ngày hôm qua nay thì mình vẫn uống thuốc tức là mình uống hai ngày ha mình uống hai ngày thuốc thì hôm nay um, còn hai buổi buổi sáng với buổi chiều nữa tại ngày hôm qua là mình uống có hai lần thôi nên là nó còn dư ra một lần đó thì uh, nói chung là của mình là nó bị loãng máu quá cho nên là nó sẽ dễ bị uh, nhiễm trùng cho nên là cần phải uống thuốc vô như vậy để cho nó nó, ờ, nó, nó nhanh cầm á nó, nhanh uh, hết đó các bạn nó hết bị sưng đó. đó thì bây giờ mắt của mình nó nó, nó đã không còn sưng nữa rồi cái khúc này nó, nó đã sẹp bớt rồi ha thì bây giờ chủ yếu là mình cứ vệ sinh sau đó là mình thoa kem lên để cho nó liền thẹo nó, nó thì um, thường các bạn khi mà mình uh, uh, bắn laser để xóa xăm chân mày thì nó nó sẽ trổ ra màu đỏ các bạn nó sẽ trổ ra màu đỏ ha tại vì khi mà các bạn mà làm chân mày á các bạn uh, điêu khắc hoặc là uh, phun á thì uh, lâu ngày nó sẽ trổ ra trổ màu ra tùy theo cái cái cái mực mà người ta pha tại mình hỏi biết chị mà chị mà làm laser cho mình nó hỏi tại sao hồi, hồi trước là mình là uh, điêu khắc xong rồi sau đó là khoảng một năm mấy là bắt đầu nó trổ ra nó thành màu đỏ cái chị đó nói là tại vì người ta pha mực các bạn và khi cái mực nó bay á, cái mực nào nó nhiều nó pha màu nhiều á ví dụ màu đỏ người ta pha nhiều thì nó nó trổ ra nó sẽ là màu đỏ ha nhưng mà khi mình bắn như thế này nè đó nó cũng trổ ra màu đỏ chung là mình phải cũng lâu nhẹ nhàng thôi lau sạch xong đó là mình mới uh, thoa kem lên được nha các bạn bây giờ mình sẽ à, thoa cái kem liền thẹo vào ha thì hồi lúc tối mình ngủ mình cũng nghe nó hơi ngứa ngứa ở đằng sau cái chân này các bạn bây giờ nghe ngứa ngứa rồi. ok và bây giờ mình sẽ thoa cái tip này lên đây là à, liền sẹo dermatic ha như bữa mình đã giới thiệu rồi đó thì bây giờ mình sẽ qua là cái này nó rất là ít hồi bữa mình xài lần trước á mình laser lần lần lần đầu á là mình đã mua và mình xài nếu bây giờ nó còn không á đây nó rất là ít nè các bạn nè rất là trong suốt ha ừ. ok và bây giờ mình sẽ thoa lên khi mình thoa thì um, các bạn nên xài cái tăm bông á tăm bông để mình thoa lên cho nó vệ sinh nha tại uh, mình quên đi mua cái tăm bông rồi cho nên là xài cái tay luôn lấy cái tay thoa lên nhưng mà cái tay nó sẽ dễ bị nhiễm trùng á cho nên các bạn nên rửa tay kỹ trước khi bạn làm ha hồi nãy mình mới uh, rửa uh, xịt cái nước muối sinh lý vô cái tay nó ờ, mình rờ lên mình nghe nó nó săn cái da lại nó ờ, cái cái mài bắt đầu nghe nó cứng cứng cứng nè các bạn đó ok và bây giờ mình à, Ờ, xong rồi ha Thôi ờ, xong thì ờ, nói chung là nếu mà các bạn không có cái việc mình đi ra ngoài thì các bạn nên ở nhà để mình à, cho nó không có bị uh, tiếp xúc với lại bụi rồi đó thì mình nghĩ nó sẽ tốt hơn còn nếu mà các bạn có việc mà các bạn phải đi ra ngoài các bạn nên uh, che chắn kỹ lưỡng ha để cho nó không có bị uh, dơ bụi bám vào ha thì hôm nay là ngày thứ tư ha kể từ ngày mình xóa xăm chân mày bằng laser đó thì à, à, cái tình trạng chân mày bây giờ thì à, nó đã khô lại rồi các bạn nó săn nó săn lại cái chỗ cái mày nó săn lại cho nên là cảm giác là nó nó săn miếng ha khi mà mình díu chân mày hay là kia là mình cảm giác nó nó săn lại đó đồng thời nó cũng khô ha à, và mình đã uống thuốc um, giảm đau rồi xong rồi cho nên là hôm nay không uống nữa thì uh, bây giờ mình vệ sinh chân mày và sau đó là mình uh, thoa cái kem dưỡng cái à, kem dưỡng lên ha và cảm giác là cái chân mày nó nó nó ngứa rồi à các bạn nghe nó ngứa tại vì nó đi là chuẩn bị nó gỡ tróc mài á tại vì nếu mà cái ngày thứ tư rồi thì nó sẽ tróc bắt đầu từ ngày thứ năm theo mình nghĩ là bắt đầu ngày thứ tư nhưng mà tùy theo cơ địa mỗi người nhé đó, có người người ta sẽ tróc hình mãn các bạn nhưng mà mình hay hay chùi gì nè thì những cái lớp tróc á, nó cũng sẽ bám theo cái này luôn nè các bạn có thể thấy nó, nó tróc nè ha à, cái mảng đen đen là nó, nó, tróc dần rồi đó khi mình vệ sinh như này là mình đã thấy nó tróc rồi đó ngứa nè ha cảm giác là nó ngứa nè khi mà y như là mình bình thường á mình thức á, thì mình sẽ không có y là mình biết là không có không có ngứa là mình không có chạm tay mình gãi ha nhưng mà khi mà tối á, tối mình ngủ nhiều khi mình ngứa cái rồi mình lấy mình quơ quơ đại thì đó là hiện là à, thì không có nói được nhưng mà các bạn cố gắng không có gãi nha chạm tay vô gãi thì nó bị tróc cái mảng bự thì nó sẽ rất là đau ha đau thì nó sẽ làm mài lại đó đó bây giờ thì um, mình lau thì nó không có còn nghe đau nữa các bạn mà nó chuyển theo nghe ngứa ngứa rát rát <laughs> không không mới hơi rát mà nó nên nó ngứa nhiều hơn ha cảm giác là trên mày nó bị ngứa nhiều hơn đó rồi cái quá trình là mình vệ sinh là ok rồi thì bây giờ tới à, cái khâu mà mình à, sẽ thoa cái kem ha thì ở đây mình có hai loại như bữa trước mình nói ha dematic cái dematic này sắp hết rồi à, cái này thì nó là liền sẹo nha nhưng mà bây giờ là mình mấy mấy ngày, hôm qua hôm kia là mình đã sức cái đề mình tiếp nhưng mà bây giờ mình chuyển sang cái này các bạn cái này rất là thần thánh ha cái cái à, cái này làm bằng uh, đu đủ á các bạn làm bằng đu đủ ha thì uh, cái này rất là hay uh, mình sử dụng cho môi luôn thì cái này là mình thấy nó tốt cho mình sẵn nên mình giới thiệu cho các bạn luôn ha đó thì các bạn có thể tìm mua ở um, những cái uh, shop mỹ phẩm hay là những cái chuyên về uh, lotion mấy cái đồ makeup hay là mấy cái dưỡng da đồ á ha cái shop chuyên dụng á và có thể là mua ở siêu thị lớn nha tại cái này là hàng à, không phải hàng Việt Nam đó các bạn không phải hàng Việt Nam ok thì bây giờ mình sẽ sức cái này lên ha cái này á, là có thể sức môi nè môi mình bị khô ví dụ hôm hôm qua bị khô đúng không là tối hôm nay mình đã tối ngày hôm qua là mình đã sức sức là sáng hôm nay là bắt đầu là cái cái cái lớp mà cái môi á cái lớp mà nó cái da bị bong ra các bạn nó mềm và mình có thể mình lấy cái khăn mình lao qua luôn đó là nó sẽ bong ra luôn rồi nó sẽ làm cái da mới nó rất là mịn màng ha đó cho nên là mình sức cái chân mày luôn ha rất là tốt nó rất rất là nhanh lành ha đó mình sử dụng cho uh, môi và chân mày ờ, đó mình sử dụng này nếu mà các bạn mua hình như là khoảng một trăm mấy á xài rất là lâu các bạn cái này nè các bạn để dành xài cho những cái mùa lạnh nè môi rồi đó hay khô nước nẻ các bạn chỉ xịt một lần là sáng hôm sau là các bạn đã cảm thấy là có hiệu quả rất là nhanh liền nó không còn bị đau rát nữa đó hình xích lên đó tối mình đi ngủ mình sẽ thức lên luôn ha ngủ luôn sáng bắt đầu dậy rửa mặt đồ tắm rửa rồi bắt đầu vệ sinh chân mày lại rồi bây giờ mình sẽ sức môi môi luôn dưỡng môi luôn tại vì hôm nay môi mình cũng hơi khô đó các bạn có thể nhìn thấy là nó bị tróc da yeah. ừ. các bạn có thấy tróc cái tróc da không ngày mai là nó sẽ cái da đó nó sẽ bong ra nấu ong rất là nhẹ nhàng rất là mềm các bạn ừ. à, thì à, hôm nay là ngày thứ năm kể từ ngày mà mình làm cái laser chân mày xóa xăm ha xóa xăm chân mày ha thì à, đó thì bây giờ thì mình sẽ vệ sinh vệ sinh chân mày à, và hôm nay cái chân mày nó đã khá là khô rồi các bạn ha khá là khô rồi nó mình cảm giác là nó rất là ngứa đó, đó và nó bắt đầu là tróc á nó tróc cái ờ, nè ngay cái khúc này hồi sáng mình ờ, lau á là nó bị nó tróc cái mài ra ngay chỗ này rồi đó cho nên các bạn sẽ thấy ngay chỗ đó đó nó không có cái mài nữa đó nhưng mà cái cái màu thì nó vẫn còn đỏ đỏ ha nói chung rất là ngứa các bạn muốn lấy cái tay gãi gãi lên luôn á nhưng mà phải kìm lại à, thì à, ngày thứ năm thì à, bắt đầu nó đã lành lành và bắt đầu tróc rồi hả các bạn đó chuẩn bị tróc đây khi mình lao là nó các bạn thấy là nó nó có tróc rồi nè đó thì đây là cái chân mày mà sau 9 ngày mình laser thì nó chân mày nó sẽ như thế này các bạn à, thì đây là cái chân mày mà mình không có sức cái gì hết ha đó thì à, nó đã khá là mờ và bây giờ nó đã lành rồi thì à, à cái phần lông chân mày thì nó nó nó nó bị à, nó bị cháy nó bị đứt đứt ra các bạn nhưng mà không sao các bạn một tuần sau nó sẽ mọc ra ha đó à, thì à, nhưng mà chỉ mới ờ, khoảng 9 ngày 10 ngày thôi thì ờ, cái khi mà các bạn ờ, đi ra ngoài các bạn vẫn nên là sức cái kem để cho nó dưỡng cái da non á đó. đó để nó với lại mình phải chống nắng để cho nó uh, đừng có bị ánh nắng á, chiếu vào thì nó sẽ bị dễ bị sậm màu ha à, ok và bây giờ mình sẽ vẽ cái chân mày lên để xem nó như thế nào ha ok để mình xíu nha đây mình sẽ có một cái bút để mình vẽ lên Với à, kẻ xong cái chân mày của mình à, bằng cái à, à cái bút vẽ, vẽ chân mày ha thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là sẽ tự tin hơn à, khi mà mình đi ra ngoài như là mình đi chơi hay là mình đi làm hay là à, cái gì đó là mình sẽ tăng lên một cái nét một cái sự tự tin à, cho bản thân mình hơn ha à, và cảm ơn các bạn đã xem cái à, video về cái hành trình mà mình xóa xăm chân mày bằng laser à, và đây là cái kết quả sau 9 ngày mình đã thực hiện à, xóa xăm chân mày bằng laser ha à, và cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình à, và hy vọng là các bạn sẽ um, như là sẽ hiểu thêm về cái um, xóa xăm bằng laser và uh, sẽ không có bị hoang mang uh, cũng như là sẽ nắm được cách mà để mình chăm sóc cái chân mày à, sau cái quá trình mà mình làm laser như thế nào ha à, và hy vọng là các bạn sẽ thích cái video của mình và các bạn đừng quên cũng như là uh, subscribe cái kênh youtube của mình cũng như là um, thường thường xuyên để theo dõi cái video của cái, cái youtube của mình á à, để mình có động lực để mà mình làm thêm những cái video mới à, hữu ích hơn để cho các bạn cùng xem ha ok và cảm ơn các bạn rất là nhiều và bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những cái video tiếp theo nha ok see you later